Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất mặt tiền tô hiệu phường 7, diện tích 729m2, sổ riêng nông nghiệp, có thể chuyển 250m2 thổ cư, hướng Đông Bắc, đường nhựa ô tô. Cách trung tâm 3 km, gần chợ số 6, thế đất bằng phẳng, ngay mặt tiền tô hiệu, nối hai đường Thánh Mẫu, Vạn Kiếp, giá 19,5 tỷ đồng. Đất khu Đông Tĩnh phường 8, diện tích 150m2, 5 x 30m, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng đông, đường ô tô, gần trung tâm, cách Hồ Xuân Hương 3 km. Giá 2 tỷ đồng. Đất khu Đông Tĩnh phường 8, diện tích 364m2, 14 x 26m, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng đông, đường ô tô, gần trung tâm. Cách Hồ Xuân Hương 3 km, giá 4,73 tỷ đồng. Nhà mặt tiền số viết Nghệ Tĩnh phường 7, diện tích 174m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường nhựa hai làn, kết cấu. Gồm hai căn một ở một kinh doanh, căn ở, một trệt một lầu, ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, căn kinh doanh, một hầm một trệt, hiện tại kinh doanh cà phê trang thiết bị đầy đủ, giá 24 tỷ đồng. Đất hẻm Nguyễn Công Chứ phường 8, diện tích 90m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, cách đường chính 100m,